à, sau đây tôi uh, xin giới thiệu uh, cái chức năng vừa cập nhật trong uh, phần mềm Microsoft Teams đấy là chức năng uh, uh, dừng cuộc gọi mà không phải uh, đợi những người khác thoát ra khỏi cuộc gọi ban đầu tại máy của cái người tổ chức ta thực hiện uh, cuộc gọi đây tôi tắt tôi bấm vào họp

Khi thực hiện uh, họp ngay thì tại màn hình uh, phần mềm tôi uh, thực hiện cuộc gọi yêu cầu tham gia đến sinh viên thì ngay lập tức tại màn hình cuộc gọi của sinh viên sẽ xuất hiện một cuộc gọi ta bấm vào nút chấp nhận tôi bấm vào cái nhóm như vậy ta đã nằm trong cuộc gọi rồi ta đang tiến hành trong cuộc gọi Đây, tại giao diện của phần mềm team thì à, tôi sẽ thực hiện à, thì à, tại à, giao diện của cái màn hình điện thoại của học sinh sẽ xuất hiện ta sẽ à, ví dụ sinh viên sẽ nhập trả lời và quay lại cuộc gọi tại máy tính của thầy À, cái ờ, người chủ cuộc gọi hay là thầy giáo ấy thì ta bắt đầu rồi bấm bắt đầu ghi khi um, cái quá trình giảng dạy xong thì bình thường bình thường thì uh, thầy giáo phải uh, yêu cầu sinh viên thoát ra sau đó là thầy giáo mới uh, là người thoát ra cuối cùng để đảm bảo video ờ, chất lượng tốt tuy nhiên Microsoft mới thêm một cái tính năng là kết thúc cuộc gọi khi ta bấm khi kết thúc cái buổi học thầy giáo bấm kết thúc cuộc gọi thì tất cả sinh viên sẽ tự động thoát ra tôi bấm thử người ta quan sát chọn kết thúc ngay lập tức máy của sinh viên cũng đã thoát ra mà không cần phải à, nhắc nhở vâng à, xin